chào anh em nhé cái ờ, video này tôi lại giới thiệu cho anh em thêm một cái bộ tài xỉu mà nó rất là mới mới nhất 2020 này để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em ờ, nhất là anh em đến đến ờ, sân chơi thì anh em không cần phải thử tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này đấy cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu trong suốt đấy thì bộ hột tài xỉu trong cái bộ hột tài xỉu trong nó trong như nào đây anh em đấy, nó trong suốt cho anh em nhé đó, anh em thấy không nó trong suốt cho anh em này đó đó nó trong suốt nó nhìn xuyên thấu được sang bên kia đấy thì anh em à, đến sân chơi thì anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì anh em không cần phải thử đăng tích để đến sân chơi thì là cái bộ hột này nó cho tất cả những anh em trong sòng sới hay trong sân chơi là anh em nhìn thấy anh em biết được là cái bộ hột này nó là nó cái bộ hột anh Kim là bộ hột anh em chơi là chơi cái tài xỉu 5 năm nhé đấy thì uh, tôi nói là nói như vậy thôi thì cái bộ hột này tôi cũng đã làm qua tôi cũng đã làm qua và tôi đã cân chỉnh sửa cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của tôi và cái khi mà cái bộ hột này anh em sử dụng nó anh em đi lắc thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc của cái bộ tài xỉu trong suốt này để cho anh em đi lắc nó có phần trăm và nó có hiệu quả khi mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu anh em à, à lắc lên tài xuống xỉu nó đi theo ý muốn của anh em có phần trăm lên 7 đến 80 phần trăm nhé đó thì cái à, video này không cần phải thử bất cứ những cái tăng tích gì nhé không cần thử bất cứ tăng tích gì thì cái bộ tài xỉu này nó trong suốt cho anh em thì tôi sẽ thử cho anh em là thử nam châm về cái nắp chén đĩa nhé nắp này chén này đĩa này đó tôi sẽ dọi đèn cho anh em nắp chén đĩa cho anh em Đó. hoàn toàn không tang đúng không anh em Đó. nắp này Đấy. nắp về tôi à, dán cho nó đẹp thôi Đó. đúng không anh em Đấy. Đó. Đó, thì uh, đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà mới nhất ở bên cơ sở tôi mới cho ra mắt anh em thì cái bộ hột này Đấy, anh em nào sân chơi nào mà anh em sử dụng được cái bộ hột này thì anh em cứ liên hệ với tôi đấy cái bộ hột này anh em có thể lắp theo ý muốn của anh em đến 7 80 phần trăm nhá đấy thì cái bộ hột này tôi có thể để lại cho anh em hay là anh em để bán những cái bộ hột tài xỉu trong hay là bất cứ những cái bộ hột tài xỉu nào một tài xỉu nghệ hoa anh em muốn đặt hàng xỉ lẻ thì tôi cũng sẽ để lại cho anh em và cung cấp cho anh em nhá thì anh em nào muốn uh, sở hữu hay là anh em nào muốn cung cấp những cái bộ hột tài xỉu này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại hiển thị trên màn hình nhé đó thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này nhất là cái bộ hột này nó đi rất là đều 5 năm cho anh em này xỉu này tài này xỉu này tài này xỉu này tài này xỉu này ừ. Ờ, tài này đó xỉu này đó. tài này đó đúng không anh em đi rất là đều luôn đấy cái bộ hột này nó đã qua tôi uh, uh, cân chỉnh sửa cái bộ hột này rồi đấy, làm lại bộ hột này toàn làm lại cái bộ hột này đấy, hoàn toàn là 100% trăm thì ờ, cái cách lắc nữa đó chính là cái cách giữ tài giữ xỉu của bộ hột này thì đang tài đúng không tôi sẽ giữ tài năm năm bốn bốn năm sáu bốn bốn sáu ba ba sáu đấy cái chén này nó đã xuống xỉu, xuống xỉu tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em. 126 116 143 114 Đấy cái chén này thì nó lên à, tài Đấy thì cái bộ hột này thì anh em đã thấy rồi đấy Cái bộ hột này nó đi rất là đều và nó đi hoàn toàn theo ý muốn của anh em được 7 đến 80 phần trăm cho anh em nhé đấy anh em nào sở hữu cái bộ hột này anh em đi lắc thì anh em không cần phải lo về cái chơi 5 năm anh em vẫn có cái tỷ lệ thắng khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này mặc dù cho nó là cái bộ hột tài xỉu 5 năm đấy khi mà anh em đi lắc cái thì bộ hột trong như thế này thì anh em chắc chắn sẽ nói rằng là anh em đang đi chơi tài xỉu 5 năm nhưng mà khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì anh em có tầm 7 đến 80 phần trăm đó chính là cái cách lắc cái cách lắc của bộ tài xỉu trong này Đấy. thì uh, đang xỉu như này anh em muốn xuống à, đang tài như này anh em muốn xuống xỉu đúng không rất là đơn giản thôi 244 đúng không anh em đang 244 tôi sẽ cho lên tài tài đó rất là hiệu quả luôn cho anh em nhé đây là cái bộ hột mà tôi đã nghiên cứu rất là lâu và cho ra mắt anh em trên cái thị trường tài xỉu ở Việt Nam thì cái bộ hột tài xỉu ờ, trong suốt này ở Việt Nam anh em rất là ít khi mà anh em chơi đấy thì dần dần anh em sẽ thấy được cái bộ hột này nó đạt hiệu quả cao như thế nào và cái bộ hột này nó cho anh em cái sự xanh chín và cái sự uh, à, 5 năm ở cái bộ hột tài xỉu này nhé anh em nhìn anh em cũng đã biết rồi đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nào mà muốn sở hữu cách lắc và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu trong này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình nhé chào anh em